nay mình giới thiệu các bạn món khoai sọ hầm xương heo Các bạn cần chuẩn bị à, khoai sọ khoảng 5 à, lạng và xương heo khoảng 4 à, đến 6 lạng Nói chung là khoai sọ với xương heo thì tùy theo sở thích của bạn mà uh, khẩu phần ăn trong gia đình các bạn để tăng thêm hoặc là bớt đi và thêm một uh, chút hành lá hai củ tỏi nước mắm dầu ăn bột canh và khoai sọ các bạn muốn ờ, bóc vỏ nhanh các bạn rửa sạch sau đó các bạn ờ, cho vào nồi các bạn đun lên khoảng sôi khoảng 1 đến 2 phút là các bạn bắc xuống và rửa nước lã cho nó nguội và các bạn bắc rất là dễ rất là nhanh Đấy, là chúng ta là không phải gọt hay là phải cạo rất là lâu và mất thời gian và nay mình à, trên đây mình giới thiệu luôn cái phương pháp này bóc vỏ khoai sọ rất là nhanh và sạch nên mình cho vào xong và mình đun sôi lên chờ một đến 2 trong ờ, thời gian chờ đợi thì các bạn ờ, chế biến phần ờ, xương heo các bạn cho chảo vào và cho dầu ăn vào để đảo xương bạn đảo cho hành thơm lên vàng lên để các bạn đảo xương vào đảo đều cho xương nó ờ, săn chắc và thơm hơn dạ. vào chút xíu lực bận bỏ xương vào ăn đảo đều cho xương ờ, săn lại đảo đều tương cân khoảng từng à, 2 đến 3 phút rồi các bạn săn chắc lại các bạn à, cắt đi cắt bếp đi À, quên các bạn à, cũng có thể trang gia vị luôn vào cả xương này đây mình à, cho chút cái nước mắm để gây mùi Đây, khoai sọ sau khi à, các bạn luộc lên qua sôi khoảng 1 2 phút các bạn bỏ ra và rửa nước lá mà mình bóc đây rất là dễ luôn. Đó các bạn xem. Mình bóc. Đó, rất là dễ đây bác Đó. sau khi bóc uh, sạch vỏ các bạn rửa lại và mầm mướn vừa thì các bạn à, để nguyên và muốn to thì các bạn có thể cắt ra thành đôi hoặc thành à, ba cho dễ ăn đây là cũng là một cái phương pháp để làm sạch vỏ khoai sọ rất dễ rất sạch luôn sạch đây các bạn có thể nhìn thấy mình bóc phần này nóng quá mình nóng quá nên bây giờ mình cho vào cái chậu mình, nước mình ngâm cho nó nguội dễ bóc này các bạn nhìn thấy cục sọ <clears throat> mình đã bóc ra và sạch trơn hết Đấy. rất nhanh và rất là sạch không mất nhiều thời gian như là cạn xương à, sau khi các bạn xào qua rồi các bạn à, đổ vào xong nước để đun sôi lên để hầm và khoai các bạn à, bóc vỏ xong rồi các bạn đổ vào các bạn cho thêm mì chính chút muối rồi các bạn để lát lại ờ, cho sôi khoảng 10 ờ, đến 15 ờ, đến 20 sau khi khoai sọ xương đã chín rồi thì các bạn bỏ hành lá vào rồi và bây giờ xin mời các bạn thưởng thức sao wow rất là ngon nước có đủ gia vị ờ, mắm muối mì chính và hành lá hành khô thì thơm quyện vào với khai sọ và xương ngầm mùi rất là thơm ngon khoai sọ thì rất là bở ờ khoai sọ bở và thơm rất là bùi thịt heo ngon phần thịt heo thì rất là ngọt và béo rất là ngon các bạn Rồi chúc các bạn à, nấu ăn thành công với món khoai sọ hầm xương. Các bạn à, xem video thấy hay, hãy à, like, chia sẻ để mọi người cùng xem video. Và nhớ đừng quên đăng ký kênh miễn phí của mình nha. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký. Xin cảm ơn các bạn.